cái ờ, video tiếp theo này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ ờ, kính áp tròng nhìn xuyên bài anh em nào mà đã sử dụng qua cái kính áp tròng nhìn xuyên bài này rồi thì anh em ờ, biết được cái hiệu quả cái nhìn xuyên thấu bài cái kính áp tròng này nó hiệu quả như thế nào và cái rõ nét của cái kính áp tròng này nó mang lại cho anh em cách nhìn cái bộ bài lá này nó hiệu quả như thế nào thì uh, một lúc nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em kính áp tròng này xuyên qua cái ờ, bài nó hiệu quả như thế nào rõ nét hay không thì đây chính là cái cách mà anh em đi chơi cờ bạc bịp đánh bài bịp hay là anh em đi đánh bài lá thì anh em sử dụng cái bộ kính áp tròng này anh em ờ, đi đánh bài bịp nó rất là hiệu quả cực kỳ hiệu quả luôn cho anh em cơ sở tôi bán và cung cấp cho anh em tất cả những cái đồ chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy, bài bịp game trên điện thoại nhá anh em nhá đấy thì ngoài cái kính áp tròng này ra thì bên tôi còn có rất là nhiều những cái sản phẩm mà để giúp cho anh em đi đánh bài đi chơi cờ bạc biệt nó được hiệu quả ví dụ như là ví đổi bài này áo đổi bài hay là cái máy đánh bài sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ kính áp tròng ở bên uh, Mỹ anh em nhé đây là cái bộ kính áp tròng Mỹ anh em nhé đó đây là của Mỹ này Make in Việt Nam <laughs> Make in USA uh, nhé còn đây chính là cái mắt của Nhật anh em nhé còn cái mắt màu đỏ là mắt của của Trung Quốc thì, uh, đấy như anh em chơi rồi thì anh em biết đấy thì còn những em này anh em nào chưa chơi này thì tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em đấy, dẫn luôn cho anh em đây chính là hai cái à, cái lọ để anh em có thể anh em đựng uh, hai cái len mắt vào trong này anh em nhé đựng hai cái len mắt trong này Đấy. đây chính là cái nước mà để cho anh em khi anh em đổ cái cái len mắt ra anh em lấy cái nước dung dịch này anh em đổ vào để anh em bảo quản lại cái mắt chồng của anh em để cho anh em có thể nó để lần sau mà cầm đi đấy thì nó sẽ mềm mại cái ờ, mắt len để cho anh em nhé đây chính là cái gắp len à, và đây đây chính là cái à, để hai cái lòng mắt ở trong này anh em nhé đây đây chính là hai cái để lòng mắt rất là tiện lợi Đấy, rất là tiện lợi cho anh em đấy thì khi mà anh em đến sân chơi thì anh em đeo trước ở nhà đi anh em nhé đấy, đeo trước ở nhà và anh em luồn được bài đấy, luồn được bài kính đấy thì cái bộ áp tròng này thì khi anh em đi đánh ấy thì thứ nhất là anh em phải đưa được cái đưa được cái bài kính này vào bài kính ờ, tròng này vào để anh em ờ, đi đánh đấy, nhưng ngoài cái bài kính này ra thì nó sẽ không đánh được cái bài nào anh em nhé đấy khi mà anh em ờ, đưa cái mắt tròng này ra ấy, thì anh em tốt nhất anh em cho cái nước nước sôi sôi là nước lọc để sạch nhá anh em nhá nước ờ, diệt khuẩn được càng tốt nó càng ờ, hiệu quả mắt cho anh em Đấy thì anh em ờ, tháo ra anh em đưa vào cái anh em đổ vào đây đây để tôi lấy một ít nước nữa ít vậy đấy Đấy, dính vào đây chị này đó đó đấy chính là cái à, lòng cái len mắt anh em nhé đấy thì khi nào mà đến à, khi nào mà anh em chuẩn bị chơi ấy, thì anh em đưa cái cái, cái mắt này vào đấy, đưa cái mắt này vào thì nếu mà anh em nào mà không quen hay là không làm được ấy thì anh em có thể nhờ em gái chị gái thì ờ, những ờ, người phụ nữ người ta thường hay đeo len này hơn thì ờ, anh em đợi tôi một chút để tôi đưa cái len mắt này vào trong cái mắt camera cho anh em có thể là nhìn thấy như mắt thường anh em đeo cái len này anh em nhé anh em đợi tôi một chút đấy anh em nhé đấy thì nói chung là tôi vào cái cái cái, cái ờ, mắt của camera này ấy, thì nó sẽ không được uh, rõ như anh em ờ, đeo len ở ngoài anh em nhé đấy thì anh em cố gắng anh em xem nó đây là là anh em ở trong này anh em nhìn thấy bài thì chắc chắn rồi ở ngoài thì anh em sẽ thấy rõ hơn rất là nhiều đây, đây anh em nhé à, hai nữa là tôi sẽ phân biệt cho anh em cái con uh, con à, lục với cả con à, con con chín anh em nhé Đấy, con lục với con chín thì à, thì nó sẽ có cái có cái hơi khác Đấy, thì khác như nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sau Đấy, đây nhá cho anh em thấy được tất cả những cái lá bài này Đấy, thập đúng không anh em thập 10 này Đấy, 4 này 4 5 này 8 này 7 này đúng không anh em đấy, G này móc câu này đấy, K đấy, 10 tiếp này đây đây đây là con 9 anh em nhé đây, đây là 9 đấy, đây là con 9 còn con 6 nó sẽ là giống như con 9 luôn đó đây là con 6 còn đây là con 9 đấy, con 9 thì nó ở cái, cái hình giữa này anh em nhé đấy, đấy là cách phân biệt của con 6 con 9 Đấy, G này. Đấy, 5 này. Đấy, 4, 7, 10, 8, 9, Q, K, Q, A, Rất là hiệu quả. Rất là rõ đúng không anh em? Đảm bảo luôn là cực kỳ rõ cho anh em luôn khi anh em ờ, sử dụng cái cái cái, cái kính áp tròng này anh em đi đánh bài thì là nhất rồi nhá Đấy. bài bài bài nhìn xuyên à, lá này nó mới là nó mới là hay Đấy. chứ còn à, mày đánh bài đánh biết nó còn phức tạp nhiều anh em à, không thích phức tạp thì anh em cứ chơi cái này ok nhất nhá bốn con át của anh em bốn con át luôn nhìn rất là rõ nhá cực kỳ rõ luôn này Đó. Đấy. em thấy không Đấy. tứ át luôn tứ át nhìn rất là rõ Đấy. thì à, cái video này Đấy, tôi làm đến đây là hết Đấy, chào tạm biệt tất cả anh em